Hello xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng hai lúa của mình thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái bảng đấu vòng 3 nha anh em đó là trận bảng đấu tử thần trong đó có Costa Rica và Đức nha anh em thì diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 2 tháng 12 thì anh em cũng thấy trên bảng xếp hạng hiện tại à, Đức đang đứng ở vị trí cuối bảng xếp hạng và có một điểm sau hai vòng đấu nha anh em thì Costa Rica có 3 điểm sau hai vòng đấu thì Nhật Bản đang đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng có 3 điểm sau hai vòng đấu. Thì vị trí đầu bảng đó là Tây Ban Nha có 4 điểm sau hai vòng đấu. Thì trận này Đức gặp ờ, Costa Rica nè thì nếu Đức thắng trận này sẽ được 4 điểm về lên ngôi vị trí đầu bảng nha nè. Thì Nhật Bản gặp Tây Ban Nha thì trận này nếu mà Nhật Bản bị thua thì ờ, Đức thắng thì Đức sẽ lên đứng nhì bảng và Đức ờ, và Tây Ban Nha sẽ có vé đi tiếp vào vòng trong. Thì anh em xem cái phong độ của hai thằng hiện tại thì hiện tại Đức có cái phong độ không tốt vào cái bảng đấu này nha anh em thì Đức nó đã để thua Nhật Bản 2-1 và cầm hòa với Tây Ban Nha với tỷ số một điều thì hiện tại Đức đang có cái phong độ không tốt và Nhật Bản á, còn có Rica vừa rồi mới thắng Nhật Bản với tỷ số 1-0 và thua Tây Ban Nha với tỷ số 7-0 thì hiện tại thằng Costa Rica đang có cái phong độ cũng thất thường và Đức thì trận này nó sẽ quyết tâm nó thắng anh nè, thắng với tỷ số cách biệt luôn để nắm để lấy cái vé đi chắc vào vùng trong nha còn trong lịch sử đối đầu anh em cũng thấy Đức với Costa Rica đối đầu là những lần trước đó thì Đức ăn Costa Rica với tỷ số 4-2 và cách biệt khá nhiều thì trận này anh em có thể nằm Đức và nằm tài được như này. còn tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là Đức chấp tới hai trái rưỡi luôn anh em và tài xỉu 3,75 thì cái trận này anh em cứ vào Đức cho mình nha anh em nằm à, vào Đức chấp 2,5 và anh em cứ vào cái mã tài 3,75 thì trận này mình nghiêng về 41 hoặc là 31 anh em 41 hoặc 31 nha thì anh em có thể lót mã tỷ số 21 cho chắc ăn nếu anh em sợ thua nha còn bản kèo thực tế cho anh em xem nha thì anh em xem trận này Đức chấp 2,5 nè anh em anh em cũng có thể lựa kèo 2 chấp 2,25 nha ăn 74 và cái kèo tài xỉu thì anh em có thể lựa cái kèo ba rưỡi nha nè tài ba rưỡi ăn 87 anh em vào cái mã tài ba tới rưỡi cho mình nha còn hiệp 1 đây anh em cũng thấy hiệp 1 hiệp 1 thì nó có đứt chấp một trái nha anh em hiệp 1 đứt chấp một trái và tài xỉu một trái rưỡi thì anh em có thể vào mã tài hiệp 1 hoặc anh em chờ đánh rung có hợp lệ hơn nha chờ đánh rung nha thì anh em có thể đánh rung 15 phút anh em anh em rung 15 phút nha là anh em rung từ phút uh, đầu tiên tới phút 15 là anh em đánh một củ anh em ăn tới gần một củ rưỡi luôn nha anh em đây cho bản kèo là anh em xem đây nha đây phút từ 00 tới phút 15 ờ, nha anh em còn từ phút 15 đổ tới phút 30 thì anh em đánh một củ anh em ăn tới một củ rất là lợi thế cho anh em nha thì anh em có thể đánh những mã rung này hợp lệ nha còn anh em có thể lót lại mã tỷ số 30 hoặc 40 nè anh em hoặc là 21 nè hoặc là 10 nè anh em có thể lót mã tỷ số thì anh em lót 10 anh em ăn tới 10 chấm mấy được nha anh em 10 chấm 10 được là anh em muốn một triệu anh em ăn được 10 triệu 100 nha còn góc thì trận này không có nha em chứ chưa ra mình nhận định hơi sớm nó chưa có đội hình dự kiến và nó chưa có ờ, góc cho anh em xem luôn thì ờ, anh em nào mà muốn chơi được những mã mình mới vừa đưa ra thì anh em cứ liên hệ qua Zalo hoặc là Telegram của mình em hướng dẫn tất cả anh em đăng ký trang để chơi được những mã kèo này nha còn anh em đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ chơi được trên dưới tài xỉu thôi chứ anh em không đánh được ừ, mã lót tỷ số nè hoặc là mã rung 15 phút nè anh em thấy những mã rung 15 phút hoặc là mã lót tỷ số có rất nhiều cái mã kèo mà anh em ăn cao thấp khác nhau nha thì anh em muốn chơi được mã đó thì anh em cứ đăng ký cái trang để anh em chơi mà hiện tại có trang bên mình có rất là nhiều kèo tới 170 mấy kèo cho tất cả anh em lựa chọn luôn nha có kèo ném biên nè anh em có kèo ờ, đội phát bóng lên có kèo đội nào ăn thẻ vàng trước tiên đầu tiên nữa thì anh em muốn chơi được những mã kèo đó thì anh em cứ liên hệ qua Zalo của mình là 0937318970 hoặc Telegram kèo bóng hai lúa để mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký một cái trang để anh em chơi được những mã kèo này ha. Thì hiện tại đến đây mình cũng đã, đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận Đức và Costa Rica thì anh em nào thấy hay để lại cho mình một bình luận còn nếu anh em mà chưa đăng ký thì có thể để lại cho mình một lượt đăng ký và một lượt thích nha anh em để anh em nhận được những video sau sớm nhất thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau